À, xin chào các anh chị nhà đầu tư. À, hôm nay TTF xin uh, giới thiệu các anh chị nhà đầu tư một cổ phiếu mà dẫn đầu trong dòng thủy sản hiện nay. Thì hiện tại thì dòng thủy sản đang là một trong những dòng mà có 6 dòng và đang dẫn dắt thị trường ấy, thời điểm hiện tại. Thì à, thị trường dòng thủy sản hiện tại á, nếu mà dẫn đầu thì mình thấy là có ba cổ phiếu. Một số cổ phiếu sau đây thứ nhất là IDI đây, IDI, IDI là một trong những doanh nghiệp được hưởng lợi từ cuộc chiến Nga-Ukraine. Thì à, cái công suất của IDI hiện tại á, thì nó đang full công suất rồi. Thì hiện tại do chiến tranh của Nga Ukraine cho nên là một số cái loại cá từ bên Nga thì nó không thể xuất khẩu sang các nước châu Âu được Đó. đúng không ạ tuy nhiên là các cổ phiếu của dòng IDI thì nó mang thiên hướng hơi hơi đầu cơ một chút xíu cho nên là mà cái cái von của nó thì không có tham gia được nhiều chỉ một số ta, các bạn mà tài khoản vừa phải thì các bạn mua ok còn các bạn tài khoản có size lớn thì uh, nên có thể xem xét ở xem xét ở mạng của ờ, mạng cổ phiếu khác thì đợt vừa rồi thì trường à, bị chỉnh khá là bị chỉnh khá là nặng nề đây các bạn thấy cổ phiếu đi nó mang tính thì nó hơi khá là đầu cơ thì khi nó lên lên rất rất là quyết liệt mà xuống xuống rất là quyết liệt đây nó lên lên bứt lên rất bứt thoát lên rất là mạnh mẽ và khi nó xuống cũng rất là phụ đây thì à, phiên IDI đã hồi phục được một hai ba bốn phiên phiên này phiên thứ tư phiên thứ tư rồi thì hiện tại thì đang là phiên ATC của IDI á. IDI thì hôm nay tăng 5,41% trăm khá là ok á một cái von tương đối thấp tức là ờ, von mà tăng tăng một tương đối thấp thì mình nhận định nó khá là tốt Đây. thì do chiến tranh nga ukraine thì cá loại cá mà bên nga xuất khẩu sang châu âu chính là cá minh thái thì nó không được ờ, bị châu âu nó cấm cho nên là không xuất khẩu được đó thì mình sẽ có một video giới thiệu về à, phân tích về chuyên sâu về IDI nhé nhưng hôm không phải hôm nay rồi một cổ phiếu nữa là ANV công ty cổ phần Nam Việt đó. đây Nam Việt cũng là một trong những cổ phiếu mà nó có nền này nền nó hơi lỏng tuy nhiên cái cái cái cái cái delay của nó rất là mạnh mẽ và quyết liệt đây thì đợt vừa rồi đây thì à, chỉnh chỉnh cả thị trường đó toàn thị trường tất cả những cổ phiếu mà uh, tốt hay không tốt rất rẻ thì nó đều ờ, bán ờ, bán chung một lượt bị khô markin thì um, hiện tại thì Nam Vượt cũng là một ờ, Nam Việt là cũng là một trong những cổ phiếu mà được hưởng lợi từ từ dòng thủy sản đây và nó cũng tăng rất là mạnh mẽ và quyết liệt rồi Hôm nay thì Nam Việt đã tăng trần này, tăng với biên độ cũng khá là ấn tượng á. Biên độ cũng lớn. Tính ra biên độ của Nam Việt là cũng lớn á. Tuy nhiên mình Nam Việt mình ghét cái là nó giảm, nó giảm Nó tăng là tăng hơi gắt mà giảm giảm hơi, hơi gắt rất là mạnh này. Nó cũng dòng hơi khá là đầu cơ. Rồi, thêm một cổ phiếu nữa trong dòng uh, trong cái dòng khi sản này chính là cổ phiếu uh, thêm một cổ phiếu trong dòng thủy sản chính là VHC thì VHC VHC á, nó là một cổ phiếu mà cái cái nền của nó mình mình thích nhất trong dòng thủy sản này cái nền của nó rất là chặt cái nền của nó biến đổi dao động nó chặt chẽ mà nó đi lên rất là mạnh mẽ luôn á tuy nhiên tuyệt thì hiện tại thì bên uh, thủy sản dòng thủy sản nó tăng nó tăng một biên độ cũng khá khá là cao rồi tăng từ cái nền này đi lên là đâu đó cũng gần gấp đôi rồi nó 62 đi lên là cũng gần 100 gần gấp đôi rồi cho nên VSC thời điểm này mà mua mình thấy nó hơi rủi ro á nó hơi rủi ro một tí đúng không ạ nó hơi rủi ro nhưng mà vẫn còn biên độ tăng nhá mình nghĩ cái target của nó đâu đó khoảng 120.000 đấy tầm 120 trăm á cái target của nó thì ờ, vừa rồi đại đại hội cổ đông của VSC cũng đưa ra cái giá hợp lý của nó đâu đó khoảng 120 ngàn đó thì ờ, VSC ghi nhận cái uh, mức tăng trưởng ấn tượng với đạt uh, cái doanh thu là 3.225 tỷ đồng mà động lực tăng trưởng của VSC đến từ ờ, thị trường Mỹ là 161%, ờ, châu Âu là 33 và Trung Quốc 47. Thị trường Trung Quốc hiện tại thì nó không còn ờ, quá quá là chiếm tỷ trọng đối với VSC bởi vì các cái chính sách của Zero Covid ấy, Trung Quốc thì Trung Quốc thì trước nay vẫn áp dụng chính sách Zero Covid cho nên là nó ảnh hưởng khá khá là là, là nặng nề đối với các các cái doanh nghiệp mà có thiên hướng xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc đúng không ạ tại vì chính phủ Trung Quốc hiện tại thì chưa có chưa có chưa có bãi bỏ chính sách zero covid để sống hòa chung với covid ấy. thì Việt Nam hiện tại thì đã bỏ đã bỏ chính sách đó rồi và kế hoạch kinh doanh trong năm 2022 của VSC ấy, thì lợi nhuận sau thuế đạt 13.000 tỷ đồng và và doanh doanh thu và lợi nhuận sau thuế là tương đương là 13.000 tỷ đồng và doanh thu là 1.600 tỷ đồng thì à, các cái sản phẩm mà đóng góp nhiều cho uh, doanh thu của uh, à, VSC chính là các collagen và gelatin các cái sản phẩm làm đẹp ấy hiện tại uh, thì cái chi phí mà đóng gói bao bì cũng khá là cao trong cái chiếm chi phí khá là cao trong cái doanh thu trong các cái chi phí của VSC thì ờ, VSC hiện tại á, mình thấy là nó người ta đang đầu tư uh, theo một cái chu trình khép kín là bắt đầu từ uh, uh, sản xuất cá giống này rồi làm cá giống này rồi rồi sản xuất từ nguyên liệu thức ăn cho cá này rồi bao tiêu rồi sản xuất các cái các cái, cái sản phẩm nguyên phụ liệu từ cá giống như dầu cá rồi sản chiết xuất từ thành các cái các cái sản phẩm làm đẹp hoặc là các cái sản phẩm tiêu dùng khác rồi xuất khẩu tức là người ta sẽ làm theo một quy trình khép kín vậy đó cũng khá là ấn tượng đối với VSC thì ban lãnh đạo của VSC cũng là một trong những ban lãnh đạo mà tốt ở thị trường hiện nay à, ban lãnh đạo rất là quyết tâm và nhiệt ừ, gọi là ban lãnh đạo rất là gọi là thế thế này tham vọng Ờ, cái ờ, thị trường ờ, một trong những cái lợi thế của VFC rằng ở thời điểm hiện tại đó chính là cái cái cái thuế suất mà trong bán phá giá cá da trơn của VFC á, là gần bằng à, là bằng không tại thị trường Mỹ trong khi đó ở một số các nước khác ở Việt Nam á, thì cũng bị áp cho thuê trong bán phá giá nha thì các bạn nên nhớ là uh, các cái mặt hàng thủy sản ở Việt Nam nhờ chính sách ngoại giao rất là tài tình của đảng và nhà nước thì các ờ, dần gần những năm gần đây thì các thuê trong bán phá giá của việt về mặt hàng thủy sản ở Việt Nam thì được mỹ giảm việc công rất là điều này thì tạo điều kiện thuận lợi rất là thuận lợi cho cái việc đối với các ngành chăn nuôi thủy sản như cá, tra cá tra cá ba sa cá da trơn hoặc là các mặt hàng thủy sản xuất khẩu sang mỹ thì à, còn đối với trong thị trường à, EU thì thuế nhập khẩu thì đang đang đang dần dần giảm xuống với mức không ờ, mức hiện tại thì là 5% thì các nhu cầu của ờ, châu Âu và ờ, Mỹ châu Âu Liên minh châu Âu và Mỹ thì nó được uh, à, hướng lợi trực tiếp từ cuộc chiến tranh Nga Ukraine các cái các cái, cái loại cá minh thái của Nga thì trước là uh, nó cạnh tranh trực tiếp với cái loại các cái sản phẩm từ cá của Việt Nam tuy nhiên thì ở hiện tại thì các nước châu Âu thì liên tận liên tục đặt các cái biện pháp mà chống bán phá giá à, các biện pháp à, cấm nhập khẩu các sản phẩm từ Nga cho nên là hiện tại thì về các sản phẩm từ thủy sản từ Việt Nam ấy, thì đang lấp trội lấp các chỗ trống đó còn đối với thị trường Trung Quốc thì mình vừa nói ở trên đó, do chính sách zero covid ở Trung Quốc á, Đấy. hiện tại thì bên Trung Quốc cũng vẫn đang áp dụng chính sách zero covid các đường các cái đường xá rồi ờ, các cái công sở đường bây giờ nó băng tanh giống hồi trước Việt Nam đặt áp dụng chính sách zero covid ngăn cấm đưa đi ra khỏi nhà nó rất là rất là đáng ngại thì à, sắp tới đây thì à, VSC đã chia cổ tức khoảng 20% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu cho cổ đông tức là tương đương với 40% 40% á và phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên là tương đương 2% vốn đầu lì tất nhiên không bắt phát hành cổ phiếu ESOP là từ khoảng 10.000 à, đồng một cổ phiếu hiện tại target của VSC thì đâu đó khoảng 120.000 à, mình mình cũng nghĩ như vậy à, cũng, mình nghĩ giá đó là hợp lý tại vì cái cái cái nền giá của nó mà từ từ từ cái khoảng này từ cái nền này nền 62 này đi lên lên 120.000 là nó cũng khá là hợp lý đó các bạn nào mua thì à, cân đối đây từ cái nền giá này BSC đi lên từ cái nền giá này nó lên 60 và 70 phần trăm rồi nó đã đi được 70 phần trăm rồi còn 30 phần trăm nữa đó. đó các bạn mua thì ờ, nên ờ, nên biết đủ nhé theo mình đến target của nó 120 20 là thoát được rồi là coi như thoát được rồi tại vì là để mà các khi mà báo cáo tài chính chưa ra ví dụ mình nói mình nói mình các bạn nhìn thấy này khi mà báo cáo tài chính nhưng mà chưa ra là bắt đầu từ cái nền giá này thì nó là đi lên đến lúc mà báo cáo tài chính ra là tăng 60 phần trăm rồi à, 70 phần trăm rồi đúng không ạ còn khi báo cáo tài chính quý 2 nó ra hoặc đợi các bạn để báo cáo tài chính quý 5 hoặc đầu tư dài hạn à, của các dòng thủy sản này thì mình nghĩ là không nên bởi vì ờ, các bạn nên nhớ là các cổ phiếu của dòng thủy sản ờ, nó có tính chu kỳ rất là lớn đúng không ạ và nó chịu tác động ờ, nó chịu tác động rất lớn bởi các thị trường nhập khẩu nó từ uh, Trung Quốc rồi Mỹ châu Âu đấy là uh, những ba thị trường lớn của với các cái dòng cá thủy sản thủy sản thủy hải sản ở Việt Nam ở thời điểm hiện tại thì mình mình cũng nghĩ mà khuyến nghị mọi người nên ba, mua vào VHC này, nó xuống mạnh ba phiên tuy nhiên nó hồi lại rất là kinh rất là quyết liệt này thì sau sau à, sau lễ sau dịp để mình có thể nghỉ có thể mua được VHC còn cái khả năng bắt đáy ở đây mình thì mình không chắc nha Đấy. bắt đáy ở đây thì mình mình, không có nghĩ là mua những điểm như vậy cũng khá là mạo hiểm để thị trường hồi phục thì VSC là một trong những cổ phiếu đầu tiên hồi phục Bây giờ chúng ta sẽ đi qua VN Index chúng ta sẽ thấy này. Thì VSC hồi phục vào ngày 26 tháng 4 thì mình nghĩ VN Index cũng hồi phục vào ngày thời điểm đó thôi. Đây, cho các bạn nhé VNE hồi phục của ngày 28 tháng 4 này đây thì à, thì, thì các cổ phiếu của vsc cũng hồi phục vào ngày 26 tháng 4 tức là nó hồi phục chung chung thì cùng với các chỉ số chung á thì à, nhưng mà giảm nó là giảm sau nhưng hồi phục nó là đi hồi phục trước đó là một tín cái cái tín hiệu khá là tốt đối với các cổ phiếu mà dẫn đầu dẫn đầu sóng Đấy. VND đó nó giảm từ ngày à, mùng 7 tháng 4 mà PSC thì nó giảm từ ngày ngày à, đầu đó khoảng 20 tháng 4 á. 20 tháng 4. Đúng không ạ? Thì sao hôm nay mạng nó hơi yếu, hơi lắc lắc nhỉ. Đây, nó giảm giảm sau mà hồi phục nó hồi phục trước. Đấy, đấy chính là một trong những đặc trưng của của của, của cổ phiếu mạch đây VSC nó bắt đầu giảm ngày 25 25 tháng 4 mà mà, mà 17 tháng 4 là là là, là, là VN đã giảm rồi mà nó vẫn lên được khúc nữa rồi nó mới giảm cái đoạn này cái khúc này khúc ờ, bán khô mặc kinh này. ta sẽ đi thêm à, xem cái báo chi tiết báo cáo tài chính của VSC nha công ty cổ phần của Vĩnh Hoàn và Trương Lệ Khanh là đây một trong những doanh nghiệp khá nổi tiếng trong ngành thủy sản nhuận của VSC á, lợi nhuận của VSC hiện tại là trong quý 1 năm 2022 này là tăng gấp 3 lần so với quý 1 năm 2021. Cho nên là đây là một trong những nghiệp mà mình đánh giá rất là cao. Doanh thu này khi mà nhìn vào đây thì các bạn có thể thấy được uh, các cái thông tin uh, cơ bản của VSC đây đây xin lỗi các bạn <laughs> hơi trục hôm nay hơi trục đặc kỹ thuật một chút lại có có cái phần chú ý các bạn người ta bôi đỏ bôi đậm cái màu có thể các bạn nhìn thấy này thì uh,

tuy nhiên báo cáo chính thức đưa ra thì nó lợi nhuận nó khá là tốt đó kia đâu đó còn gấp 3 lần đó gấp 3 gấp 5 lần đó đó cho nên là cho nên cái cái cái cái cái lợi nhuận của doanh nghiệp nó phản ánh vào giá rồi đúng không ạ đây về các cái hoạt động khác hoạt động khác của doanh nghiệp á, thì các bạn có thể vào trong cái phần ờ, phần đây tại báo cáo tài chính này quý 1 là báo cáo tài chính không quý 1 là 2022 này AutoCAD à? đây các bạn à, bà các khi xem các bạn nên à, xem cái báo cáo tài chính của quý 1 à, năm 2015 à, báo cáo hợp nhất nhé, của công ty mẹ chứ không phải báo cáo hợp nhất của công ty con thì khi mà báo cáo hợp nhất thì nó sẽ đưa ra các cái thông tin nó đầy đủ hơn là khi mà các bạn xem báo cáo chưa hợp nhất đây đây là phần này là doanh thu quý 1 của năm 2022 đến, tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2022 chúng ta đi đi đến cái phần quan trọng nhất của nó nợ mình quay lại cho các bạn dễ nhìn nhé doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đây lợi nhuận này người ta đưa ra cái ba cái để các bạn dễ dàng so sánh này này quý 1 năm 2021 của nó là 169 tỷ trong khi đó là quý 2 nó là 445 tỷ là thì nó tương đương đâu đó khoảng gấp 3 lần so với quý 1 thì à, đối với những doanh nghiệp mà mà mà nó được à, hưởng lợi từ thiên thời địa lợi và nhân hòa như vậy thì mình đánh giá rất là cao đúng không ạ mình đã nhờ, nó, mình nó nhận được 3 lần rồi đó lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh nó gấp 3 lần luôn này lợi nhuận sau thuế thu nhập đúng là nó gấp đúng nó cũng gấp 3 luôn gấp 2 2,5 à, lần 295 tỷ đó ở thời điểm hiện tại thì trường nó nó khá là biến động á, cho nên là thường các cổ phiếu penny các cổ phiếu mà penny á, thì mình là không khuyến khích khách hàng của các bạn đánh nha à, chủ yếu là tập trung đầu tư vào các cổ phiếu mà có có nội tại nội tại tốt à, làm ăn kết quả kinh doanh rõ ràng đúng không ạ hương được hưởng lợi từ các cái các các cái thiên thời như là các cái đó năm ngoái ấy, thì là dịch ờ, covid năm nay thì là nga ukraine đánh nhau đấy nó hưởng lợi từ các yếu tố bên ngoài thì uh, nếu mà đánh ấy, thì theo mình nghĩ nên cả đánh các bạn nên uh, đánh là đánh sóng dòng nó là an toàn hơn cả tại vì khi một cổ phiếu một khi một dòng cổ phiếu lên này, thì xác nhận là là là xác nhận một các điều từ đầu từ, các điều đầu tiên đó, là nó được à, hưởng lợi từ thiên thời đó đã từ các yếu tố à, nội tại từ bên ngoài lên từ giống như mình vừa nói đó, các từ các cái thị trường lớn ở nước ngoài đấy mà khi mà khi mà nó được hưởng lợi từ thiên thời ấy, thì nó cái khả năng nó yếu đi nó yếu hoặc là nó khi mà thị trường chung bị giảm thì nó giảm ít hơn thị trường chung đó là một trong những điểm điểm lợi đó cái thứ hai á, là đối với các cổ phiếu mà được hưởng lợi từ thiên thời á, thì các tổ chức nó sẽ nó sẽ được nó được bảo trợ từ các cái tổ chức lớn từ các cái quỹ nước ngoài nó từ các cái dòng tiền lớn đó chứ không phải là từ những dòng tiền đầu cơ rồi rồi à, và khi mà mua các bạn nên mua những cổ phiếu mà nó dẫn đầu trong cái xu hướng sóng á giống như VSC đây mình nói các bạn này khi thị trường chung thì nó được nó nó khi thị, thị trường chung VN Index điều chỉnh từ ngày mùng 7 tháng 4 ờ đây mùng 7 tháng 4 mà VSC thì nó thị trường giảm thì giảm nó vẫn cứ tăng nó tăng sau đó đến phiên này bị khô margin một loạt á ba phiên này là phiên bị khô margin đến phiên này để kết thúc cái việc khô margin thì nó mới dừng đó thì nó tăng khi mà thị trường tăng thì nó là trong những những dòng đầu tiên mà những cái mảng đầu tiên mà bật bật mạnh đó thì đấy là những cái mảng mà mình khuyên mọi người nên chọn mua đúng không chứ không phải là mua theo giống như các bạn mình chọn ngựa là phải chọn kiếm con ngựa đầu đàn đó. chính là những con khỏe nhất những con bạn lĩnh bạn lĩnh nhất để mua chứ không phải mua những con trẻ phía sau á đúng không khi mà thị trường mà kể nếu mà khi mà đánh đà đánh sóng dòng thì các bạn phải chọn những mua cổ phiếu mà đầu đàn cổ phiếu chạy đầu tiên khỏe nhất để mua chứ không mua những cổ phiếu chạy phía sau ở hiện tại thì à, nghỉ lễ này thì mọi người làm gì không thì mình à, mọi người có có việc gì làm chưa chứ mình thì chắc sắp tới đây các việc hơi nhiều đó mình đang tính làm một series video cho nhà đầu tư mới này rồi nghiên cứu cái mã cổ phiếu để chuẩn bị cho à, qua qua đợt nghi lễ này để để giới thiệu cho các nhà đầu tư à, có thể tham khảo mua bán để mua để kiếm được như mua tốt của cho cổ phiếu để mua rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này nha các bạn thấy video này có hữu ích thì hãy à, cho mình một share một like một chia sẻ video và hãy giới thiệu kênh của mình đến những nhà đầu tư nào nên tất cả mọi người mà các bạn có thể biết quen biết à. rồi cảm ơn mọi người à bạn nào có nhu cầu à, làm à, cộng tác viên chứng khoán hoặc là làm môi giới chứng khoán thì liên hệ với mình thì các bạn sẽ được à, à, hỗ trợ đào tạo training hàng tuần rồi à, có làm việc ở nhóm được đào tạo nhận dắt bởi một trong những giám đốc mà hàng đầu về phát triển đội nhóm rồi à, tạo doanh số đó rồi à, chạy marketing sẽ hướng dẫn các à, các cái đội đội các cái đội lý đội ngũ trợ lý sẽ giúp các bạn à, đào tạo các bạn từ một người à, không biết gì đấy, chạy marketing tất nhiên là trong trong quá trình làm việc này cũng đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng của các bạn nhé chứ không phải là các bạn cứ vào ngồi không là làm được đâu làm việc gì chúng ta phải nỗ lực hết ạ rồi bạn nào có nhu cầu mở tài khoản hay chuyển ID về hồi nhỏ nhóm của mình thì cứ liên hệ với mình mình có để, để số điện thoại Zalo ở bên dưới ạ. Cảm ơn mọi người.